Con nick của bạn tên là Trang Trịnh hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con năm nay 27 tuổi, kết hôn được 9 tháng. Con biết tin mình có thai từ 3 tháng trước, nhưng không may số phận con của con quá ngắn ngủi, bé mới được mấy tuần tuổi và bác sĩ chẩn đoán là thai lưu. Con thực sự rất buồn khi đứa con đầu lòng không ở bên con. Con có xin bác sĩ giữ lại một phần cốt để con về chôn cất con của con nhưng con cũng muốn con của con được siêu thoát về cõi Phật an vui. Bé mới ở cõi người mấy tuần mà bé khổ quá. Vậy con xin về chùa của Thầy để cầu siêu cho con của con được không ạ? À? Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Bạn Trang Trịnh này vì có thai được 3 tháng, nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là thai bị lưu, tức là chết lưu, cho nên là phải bỏ thai. Thì bạn rất là đau xót và bây giờ muốn là xin một phần cốt của con để mang về chôn cất. Đó. Bây giờ Thầy thấy cũng có một số các cái hội từ thiện họ đi họ nhặt những cái thai lưu đấy rồi họ mang về họ à, mặc áo mặc quần cho các cái thai đó xong rồi họ cũng cho vào những cái hộp giấy rồi đem đi chôn đấy là những người người ta phát tâm làm cái việc từ thiện ấy cũng rất là tốt chứ còn nhiều khi thì là à, bệnh viện ấy, người ta vứt ra thùng rác ấy, xong rồi đổ ra đống rác ấy cho nên mấy ờ, bà mấy cô mà đi bới rác nhiều khi là bới ra cái là ra cái xác thai nhi bây giờ thì cái chuyện này nó xảy ra cũng khá nhiều thế thì ở đây ờ, bàn trang trình này muốn xin cái thi hài của cháu về chôn cái đó là chuyện riêng của cá nhân nhé khi mà bỏ ra rồi thì muốn mang về chôn cái nào là tùy bạn đấy cái đó không có vấn đề gì thế rồi ờ, bạn muốn về chùa để cầu siêu cho cháu thì hoàn toàn là tốt thôi nhé Đấy, thì ngày 19 này là cái lễ cầu siêu vong thai đấy. đấy thế thì à, bạn Trang Trịnh đặt tên cho con một cái tên, rồi thắp hương ở nhà lên, rồi khấn để thỉnh vong linh của cháu hôm nay về chùa để chư Tăng làm lễ cầu siêu cho cháu nhé.